dễ dàng hơn chẳng chi đâu lạ dạng vật đồng xanh đó em à bằng đạo cứu thăng có bản chép có thêm phần này chúng tôi em ghi vào cho quý vị rộng đường tham khảo tái cầu bác nương chị chào mấy em đêm nay Chị chỉ cho mấy em được rõ Hươm vô là gì Từ buổi phân lưỡng nghi Thì dương khí là nơi phát sanh của dương quang Tiếp dẫn bởi ngôi thái cực Nơi dương quang hàng sản xuất biết bao điểm linh Mà có nên cõi vô hình những điểm linh ấy sau một thời gian trải bước Trên đường thi công quả mà tạo nên ngôi vị Nơi cõi vô hình chia ra tam thập lục thiên Mà từng cao nhất là ngôi chúa tể cả càng khôn vũ trụ 36 từng trời ấy chia ra làm ba ngàn thế giới đặng lập nên võ trụ hữu hình ba ngàn thế giới ấy tức là các cung các động đó vậy hàng đêm ngửa mặt lên trời mấy em nhìn thấy hàng hà xa số sao ấy là ba ngàn thế giới đã nói kia vậy Những sao mà theo khoa học gọi là định tinh Ấy là nơi của chư đại tiên trưởng Hàng ngữ để điều khiển thế giới của mình Còn các sao gọi là hành tinh Là nơi của các chân linh đang thi hành phận sự Trong tam thiên thế giới lại phân ra Tứ đại bộ châu đang trưởng quán về Thất thập nhị địa cầu Nơi cõi hư vô Là cõi vô hình Theo sắc tướng Xong Đối lại với dương quan vô tướng Thì nó lại là hữu hình Mấy em đã được rõ khiếp dương quan Làm những nguyên tử dương cấu tạo Vậy thì các chân linh cũng là sự kết hợp của tế bào dương quang đó vậy do đó mà trong cõi hữu hình loài người đã tầm ra những luồng sóng điện vô hình vậy cho nên những vị đắc pháp có quẹm nhãn thì thấy được có quẹm nhĩ thì nghe được có quẹm tỷ thì ngửi được có huệ tâm thì ứng được như vậy mấy em đã rõ cõi hư vô và cõi sắc tướng khác nhau thế nào rồi thôi chị lui nghe tái cầu bát nương diêu trì cung chị chào mấy em muốn học đạo thì phải chú tâm cho lắm mới đặng để chị dạy phương pháp chú tâm cho các em chú tâm các em hiểu chẳng có gì là lạ sở dĩ các em vẫn lo nhiều công việc không có thời giờ suy nghiệm nên không tìm được nguyên lý vậy các em nên ôm nhừng những bài đã học là được các em nên hiểu rằng Các đấng thiên liêng chỉ dạy đại cương Còn các em tầm chân lý Thì mới mong hiểu được Các em nên cẩn thận Trong khi sưu tầm nguyên lý Mà khỏi điều thắc mắc Chị chỉ cho những nỗi thắc mắc của các em Khi các em tìm trong một bài nào thì các em nên chỉ tìm những điều các em thấy trong lời dạy